loại World Cup Thì mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em trong những cái trận vòng loại Euro chứ anh em nữa nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 2 giờ 45 tối hôm nay nha anh em thì à, mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến của hai đội nha anh em thì mình sẽ tiến vào trong cái tặng mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của thằng bên phía Iraq ấy, hiện tại này là mình mình nhận định bên cái một cái trang mới nha anh em một cái trang mới thì anh em thấy thằng U23 Iraq nè trong những trận gần nhất thì U23 Iraq đã đá trên cái giải quý dầu hữu quốc tế ấy. thì anh em thấy trận trước đó thì U23 Iraq gặp U23 Iran thì ở trận đó U23 Iraq đã ăn với cái tỷ số là 3-1 trước đó nữa trước đó lượt đi nữa thì U23 U23 Iraq gặp U23 Iran thì trận đó Iraq, Iran ăn với cái tỷ số là 1-0 còn anh em mới vừa xem xong cái trận mà cúp U20 châu Á thì anh em cũng thấy U20 rất là vào tới trong cái vòng ờ, vòng chung kết gặp uh, ờ, U20 Uzbekistan luôn nha anh em thì cái phong độ của U20 rất đang đá rất là hay thì nếu mà anh em cũng biết thì anh em biết rằng Iraq đang đá rất là hay nha còn về um, cái thành tích gần nhất của U23 Việt Nam thì anh em thấy U23 Việt Nam trong những trận gần nhất thì trước đó nữa à, gần nhất đây là 22 tháng 5 2022 nha anh em thì U23 Việt Nam đã ăn U23 Thái Lan trong cái trận SEA Games U23 thì ăn với cái tỷ số là 1-0 còn trước đó nữa thì giao hữu quốc tế giao hữu nha anh em thì U23 Việt Nam đã thua U23 Ả Rập Xê Út à, UAE anh em thì thua UAE với cái tỷ số là 3-0 còn trước đó nữa trước đó thì uh, à, AFC Champions thì cái trận đó năm uh, à, 2022 thì um, U23 Việt Nam thua Ả Rập nè ăn được uh, Malai nè hòa một điều với Hàn Quốc nè anh em hòa hai điều với Thái Lan còn nếu mà tính trong cái um, Champions 2023 thì anh em thấy Thái Lan thằng Iraq nó hòa với cái tăng hai điều nè nó thua nó ăn thằng um, Kuwait nè anh em với tỷ số là 3-1 thì hòa với Úc hòa với Jordan còn trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong hai cái lần đối đầu của U23 Việt Nam và U23 Iraq á, thì anh em thấy cái trận gần nhất là ngày 23 tháng 3 là cái trận đó à, cái trận đó là đá trên à, à, Dubai Dubai Cup nha anh em trận đó đá trên Dubai Cup thì uh, à, hòa với Iraq với cái tỷ số là không đều anh em thấy không đều còn trước đó nữa là đá cái giải cúp AFC à, Cup năm 2018 mà Việt Nam vào tới trận chung kết luôn là trận đó Việt Nam à, hòa 3 đều với thằng à, Iraq trong trận đó nữa thì anh em thấy cái thành tích mà hai thằng này đối đầu trong hai trận chỉ đối đầu được hai trận nhưng mà đều hòa hết hai trận thì anh em thấy cái phong độ của U20 23 Việt Nam cũng đang rất tốt nha. Còn về cái vấn đề mà đợt tập tập quân hội quân lần này thì bên phía U23 Việt Nam đang có một cái sự góp mặt của nhiều cầu thủ cũng rất là hay nha anh em thì mình ờ, chưa có cập nhật cái đội hình chính thức cho tất cả anh em nhưng mà mình lên mình nhận định cho tất cả anh em thì tối hôm nay mình sẽ có livestream cái trận giữa U20 à, U23 Iraq và U23 Việt Nam nha. Thì anh em nào muốn xem nhận kèo trực tiếp thì tối nay anh em cứ vào xem mà mình sẽ tiến vào phần tỷ lệ kèo trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn nha. Đây, thì cái trận này đội U23 um, Iraq á, chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2,25 thì giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em trong hai lần đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq chỉ là hai trận hòa với tỷ số là không đều ba đều Thì anh em có thể nằm cái đội sân khách là đội um, U23 Việt Nam, chủ yếu là anh em yêu nước, anh em ủng hộ nước nhà thì anh em nằm theo ma kèo U23 Việt Nam thì tỷ lệ anh em thắng đã cao rồi. Giống như hai thằng này tỷ số nó hòa trong hai lần gặp nhau gần nhất thì hai thằng này toàn là tỷ số hòa. Thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên nằm một cái mã kèo là U23 Việt Nam được chấp 0.5 thì cái đây cũng là chỉ là cái trận giao hữu thôi anh em giao hữu cúp Doha thôi thì anh em cứ vào cái mã kèo U23 Việt Nam được chấp 0.5 cho mình chứ không phải là cái trận quyết định hay sinh tử gì mà anh em không cần phải vào mã kèo trên nha anh em cứ vào cái mã Việt Nam chấp 0.5 cho mình còn tiến vào phần tỷ lệ kèo chính xác hơn á, thì anh em thấy đây có cái mã kèo là à, U23 Iraq đang chấp với mã kèo 0.5 nhưng mà nếu anh em nằm trên thì anh em ăn hơi ốm nhưng mà anh em nằm dưới được chấp 0.5 anh em ăn 1 chấm mấy. Nếu mà anh em muốn nằm cái mã kèo cái mã kèo uh, 75 thì anh em ăn chính thì anh em nằm mã kèo 0.75 thì tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn nha. Thì à, còn tài xỉu tài xỉu thì nó có cái mã kèo là 2.25 thì anh em cứ vào à, chờ có đội hình chính thức mình sẽ cập nhật cái kèo lên chính xác cho tất cả anh em hơn. Còn tỷ số tỷ số thì anh em có thể lót nè cái mã tỷ số là không đều một đều hoặc là hai đều thì anh em cứ lót ba cái mã tỷ số này hoặc là anh em có thể lót thêm một cái mã tỷ số là Việt Nam ăn 1 không nữa thì mình ủng hộ nước nhà mà anh em thì mình cứ nằm Việt Nam và nằm full Việt Nam ăn cho mình thì anh em cứ thấy cái mã tỷ số một đều anh em ăn được 5.30 nè cái mã tỷ số không đều anh em ăn được 6.70 còn cái mã tỷ số hai đều anh em ăn được 20 chấm thì anh em đặt cược trong giống như anh em à, đặt một anh em đánh một triệu thì anh em nằm một triệu thì anh em có thể ăn được 20 triệu trong mã số tỷ số hai điều này thì anh em đừng quên là cái lần trước nó có hai này nó gặp nhau nó cũng có tỷ số là ba điều rồi thì cái tỷ số hai điều này thì ờ, không có khó để ra đâu anh em thì bởi vậy anh em cứ nằm vào cái những mã mà mình đã cho tất cả anh em còn anh em muốn chơi hiệp một hoặc là tài xỉu đâu á thì ờ, chờ có đội hình chính thức thức mình sẽ cập nhật tin nhóm cho tất cả anh em còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo mà kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào cái nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn. Thì à, mình sẽ cho tất cả anh em xem một cái à, trận giao hữu của Doha Cup trong tối hôm nay thì tối hôm nay có rất là nhiều trận nha anh em. Thì đây, anh em thấy tối hôm nay à, Doha Cup nó có tới 5 trận trận đầu tiên á, là cái trận lúc 0 giờ 30 giữa Hàn Quốc và Oman thì anh em thấy đây là các bảng tỷ lệ kèo nha anh em trận đầu tiên là Hàn Quốc và Oman là trận sau nữa là Thái Lan và Ả Rập trận trước sau nữa là Qatar và UAE thì Kiwi và Kyrgyzstan nữa nha anh em thì Việt Nam là cái trận cuối cùng 2 giờ 45 nhưng mà tối nay mình sẽ like cho tất cả anh em trong vòng 3 trận thì mình sẽ có like cái trận U22 Hàn Quốc gặp U23 Oman thì cái trận này à, mình xem dò của Hàn Quốc đó rất hay thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với cái Zalo hoặc là Tele của mình để mình đưa tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em giữa cái trận U23 Iraq và